Phần đầu tiên chúng mình được luyện tập đó chính là tính chất cơ bản của phân số. Phân số có những tính chất cơ bản nào? Chúng mình vận dụng như thế nào trong các bài tập và ứng dụng của nó ra sao? Chúng mình tìm hiểu tính chất cơ bản đầu tiên. Đó là tính chất nào? Các con cùng lắng nghe. Tính chất thứ nhất nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không thì được một phân số mới bằng phân số đã cho. Các con nghe lại này. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. Cô nhắc lại ví dụ để các con hình dung lại bài học của chúng mình ví dụ ở lớp 4 thì các con đã được học phân số rồi, các con cũng đã được học quy đồng rồi đúng không? Các con cũng đã được học rút gọn rồi. Vậy thì dựa vào đâu? Đó là dựa vào khái niệm về tính chất cơ bản của phân số ta sẽ thực hiện được. Bây giờ các con cùng lắng nghe đây. Cô có ví dụ, cô có phân số là 5 phần 6 với cái tính chất cơ bản này thì cô sẽ biến đổi 5 phần 6 thành một phân số mới. Phân số mới ấy bằng phân số 5 phần 6 ban đầu. Vậy thì làm cách nào? Cô sẽ cùng làm như sau. Đó là cô lấy tử số và mẫu số của phân số 5 phần 6 cùng nhân với 3. Đấy, cùng nhân với một số tự nhiên. Số tự nhiên này nhất định là phải khác không? Khi đó cô sẽ được một phân số mới. Phân số mới lúc này là bao nhiêu? 3 x 5 bằng 15. 6 x 3 bằng 18. Cô hoàn toàn nói được với các con rằng phân số 15 phần 18 bằng phân số ban đầu là 5 phần 6.